Cố lên Dũ ơi Mày cho tao luôn đúng không? Ra đừng quay bụi

Võ Hoàng Thị, Đều vãi à, mi